Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của bảng soi cầu sóc đĩa. Ngày hôm nay bảng soi cầu sóc đĩa sẽ quay trở lại với anh em bằng một cái tài khoản của một người anh em gần Tết thì có hỏi mình rằng với 10 triệu thì bảng soi cầu có thể làm được gì? Ờ, cái tài khoản của người ờ, anh em kia ấy thì ờ, mình xin phép tạm dừng sau 6 ngày kéo thì cũng lên được từ 61 triệu lên 300 triệu nhưng mình đang tạm dừng bởi vì chưa liên lạc được với người chủ của cái tài khoản đấy mình nghĩ không có lẽ rằng năm nay ờ, người chủ tài khoản đấy không ăn tết ở nhà rồi anh em nhé có lẽ là đang đi uh, ờ, yêu bạt nơi nào rồi ok còn với cái tài khoản 10 triệu thì bảng soi cầu này có thể làm được gì bây giờ mình sẽ cho anh em thấy luôn nhé ok mời anh em quay trở vào bàn C nhé Ok, uh, bắt đầu luôn nào tài anh em nhé à, ờ, với 10 ờ, triệu thì mình đánh tay một triệu luôn anh em nhé ok là nhẹ nhàng nay mình cũng xin nhắc lại cho những anh em nào mà chưa biết thì cái bảng soi cầu này của mình là một hệ thống ma trận kèm theo các hàm tính toán của toán học hiển thị ở trên bảng Excel để cho anh em dễ nhìn, dễ hiểu. Đấy. Ai đang muốn về bờ gần Tết, muốn ăn Tết ở nhà thì cứ liên hệ trực tiếp vào cái số Zalo của mình là 0393247225 anh em nhé. Mình cũng đã để ở trên màn hình để hiển thị ok anh em không biết sao nhưng mà hàng cầu chắn thì hiện hệ thống hiện lẻ tài ok à, không sai không hề sai luôn anh em nhé ok à, chỉ sau ờ, ba tay thì sau 3 tay thì với 10 triệu đã thành gần 14 triệu rồi anh em nhé tiếp tục chúng uh, sẽ thử thử thêm anh em nhé ok lại sang chẵn xỉu này anh em sau một pha lẻ tài xong thì lại nhảy sang chẵn xỉu anh em nhé ok không hề sai luôn nha anh em nhé à, thì chỉ sau 4 tay từ 10 triệu bây giờ đã là 15 triệu anh em nhé với cái phương pháp tính của bảng soi cầu này thì hiện tại hiện tại đang là trăm chính xác ok anh em chính xác thôi nhá còn cái tỷ lệ thắng thì cũng như mình đã nói ở những video trước tỷ lệ thắng của nó là trên 60% tỷ lệ thắng của nó trên 60% còn lại là hòa từ 30 đến 35% có tỷ lệ gãy là từ 5 đến 10 phần trăm anh em nhé cái này là mình đã tính toán và mình cũng đã áp dụng mình đã thử ở trên rất nhiều tài khoản của mình rồi anh em nào mà ngày Tết đang muốn ăn Tết ở nhà muốn về bờ hoặc là muốn kiếm cơm gạo hàng ngày cứ liên hệ trực tiếp vào cho mình qua số Zalo mình đã để ở trên màn hình quét mã QR ở góc màn hình mình cũng đã để sẵn số Zalo của mình là 0393247225 anh em nhớ liên hệ nhé Ok cảm ơn anh em đã theo dõi clip đến giờ phút này. Uh, xin chào anh em.